Chỉ có 2 trong số 99 người có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn của Pakistan là may mắn sống sót. Chiếc máy bay này đã đâm vào một khu dân cư của thành phố Karachi vào ngày hôm qua và đây được xem là trường hợp sống sót hy hữu trong một tai nạn máy bay. Đến thời điểm hiện tại, đã xác nhận hai người may mắn sống sót sau khi chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không quốc tế Pakistan rơi xuống khu dân cư. Một trong hai nạn nhân sống trên chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không quốc tế Pakistan cho biết, phi công đã hạ cánh lần đầu tiên nhưng chỉ chạm nhẹ xuống đất, sau đó lại cất cánh. Sau 10 phút bay trên bầu trời, phi công tiếp tục thông báo cho hành khách sẽ thực hiện hạ cánh lần hai và tai nạn đã xảy ra. Bên trong máy bay có cả trẻ em, đàn ông, phụ nữ. Khi máy bay cố gắng hạ cánh, mọi người la hét, khóc và cầu nguyện. Sau đó máy bay bốc cháy. Tôi tháo dây an toàn, thấy chút ánh sáng. Sau đó tôi ra khỏi máy bay, nhảy xuống từ độ cao 3 mét. Một hành khách sống sót khác là Jafar Masud, giám đốc điều hành ngân hàng Punjab. Cả hai hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Các lực lượng cứu hộ đã phải đào bới để tìm nạn nhân giữa những đống đổ nát trong khi lính cứu hỏa dập lửa. Các nhân chứng cho biết phần mũi và thân máy bay đã bị phá hủy do cú đâm quá mạnh. Máy bay nằm trong đống đổ nát giữa các tòa nhà. Nhiều thi thể được kéo khỏi máy bay trong khi vẫn thắt dây an toàn. Từ sân thượng, tôi thấy khói đen dày đặc trên trời. Tôi chạy đến hiện trường và nhìn thấy đống đổ nát của buồng lái và thi thể một phi công bên trong. Chúng tôi biết rằng máy bay đã không thể hạ cánh và bị rơi ở đây. Thảm kịch xảy ra vào thời điểm chuẩn bị kết thúc tháng lễ Ramadan và bắt đầu kỳ nghỉ Eid al-Fitr khi nhu cầu đi lại của người dân Pakistan ở mức cao. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được khẳng định, tuy nhiên nhiều khả năng là do lỗi kỹ thuật.